tiếp tục video lên em lúc nãy vừa rồi có lời nha anh em à, nó đăng video lên chất lượng cao quá nó đăng lâu lắm anh em có mấy video đăng bốn năm tiếng đã cả ngày luôn anh em có mấy video cả ngày như video 24 phút của mình đó anh em đăng một ngày rồi không lên nổi luôn anh em không lên luôn chạy hoài anh em quay quay quay quay không lên luôn anh em bây giờ video mà chỉ bảy tám phút kìa mình thấy có lợi ha thì cái mình nghĩ anh em xong video khác cho anh em xem chứ video dài máy mình đăng tính anh em thông cảm mình à, gạch điện thoại nha anh em điện thoại có nhiêu mình bật mát à, quay video cho nó đẹp cho anh em xem đỡ mỏi mắt anh em ơi anh em à, mạng mạnh anh em bật được một không một không bốn mươi gì luôn anh em mình quay tới em đi chơi á không sao anh em nhưng mà mình ăn được bốn 40 triệu hay gì đó cái mình thua lại cái mình buồn lắm nha em mình ổn mình nói mới ờ, thấy cái gì nghĩ được rồi <laughs> với mình thua tiền đó mình mắc gỡ lắm nha em mắc gỡ lắm hồi nào mắc gỡ rồi anh em gỡ với chết anh em gỡ gỡ một đầu mấy chà bá chà bá luôn ừ cao cao luôn em ơi cào này cào nhân nha anh em em được trăm tám anh em ơi làm một cái sắt luôn công ty có nghĩ được anh em ơi mình làm bên đây cây 300 anh em ba trăm mà nãy mình bắn cái máy mình hết dung lượng mình mới xóa cái video cũ bớt anh em mới dọn máy bớt rồi quay cho anh em xem tiếp anh em ơi 答了？ chửi nó quá chửi che che nó cứng như đá cho chết anh em ơi dài lên luôn có bữa mình bắn cái đầu này dài tới đầu kia luôn anh em cá nó chết á